em rụng lúa bao la đầy đồng gió nhẹ nhẹ lại ngang nghiêng cành lúa trổ bông vơ để đồng sương ướt mướt trời xanh dần nhớ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai trang hòa Mời, mời em về quê anh Có tiếng ca đầm tình Tiếng ca triều mến đầm tình quê hương Mời em đến thăm quê anh Mùa lúa chinh vui rộn ràng Tiếng hò hò lờ ngay vui gặt hái rền vang Đẹp áo bà ba trắng xóa Bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt thơm ngát hương hai mùa Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cành lúa trổ bông Bờ đê đồng sương xanh nhờn nhớ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai trang hòa ơi họ ơi họ ơi ơi ơi họ ơi anh mời em ghé thăm chốn này một lần mời mời em về quê anh có tiếng ca đầm tình tiếng ca trêu mến đầm tiếng hò lờ ngay vui gặt hái trên vang đẹp áo bà ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa em rụng lúa bao la đầy đồng gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cành lúa trổ bông bờ để đồng xương ướt mướt trời xanh dần như chim ca liễu lo tung tăng nắng mai trang hòa lần Mời, mời em về quê anh Có tiếng ca đầm tình Tiếng ca triều mến đầm tình quê hương Mời em đến thăm quê anh Mùa lúa chinh vui rộn ràng Tiếng hò hò lờ ngay vui gặt hái rền vang Đẹp áo bà ba trắng xóa Bàn tay dịu dàng nhanh nhanh nghe hương hai mùa sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cành lúa trổ bông Bờ để đồng sương ướt mưa trời xanh nhờn nhớ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai trang hòa ơi họ ơi họ ơi ơi ơi họ ơi anh mời em ghé thăm chốn này một lần mời mời em về quê anh có tiếng ca đầm tình tiếng ca trèo mến đầm tình quê rộn ràng tiếng hò hò lờ ngay vui gặt hái rền vang đem áo bà ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhẹ